什么？小和尚，要不你叫我声姐姐，我下次带只烤鸡给你吃，很好吃的。啊？小和尚，你好呆呀！ <laughs> 和尚，我来了。施主。好，我最爱的糖葫芦。阿弥陀佛，贫僧。 phật ở trên kia cao quá mãi mãi không đo tới nàng vạn dặm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phũ phàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa dòng kinh còn lưu vạn chữ bị ngàn phụ lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ó không thể giải bày hỏi người ra đi chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bóng phật trả lại người áo cà sa vì sao độ ta không đủ là rời hữu ý khiến nước chảy càng vô tình một thuở hoa niên hợp tan tiếng mõ xưa rối loạn bộ đề không nghe tiếng nàng hồng trần đã mấy đồ hoa mắt còn vương màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ phá nát cung thương biến hòa vài đồ xuân thu vừa qua thấy nàng hỏi phật trong kiếp này ngày ngày gò mõ tương kính vì sao độ ta không độ nàng vì người hoa rơi hữu ý khiến nước chảy càng vô tình một thờ hoa niên hợp tan tiếng mõ xưa rối loạn bồ đề không thấy bóng nàng hồng trần đã mấy đô hoa mắt còn vương màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ vỡ nát cung thương biến hòa vài đồ xuân thu vừa qua có lẽ không còn thấy nàng hỏi phật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tung kính vì sao độ ta không độ nàng vì người hoa rơi hiu ý khiến nước chảy càng vô tình một thuở hoa niên hợp tan tiếng mõ xưa rối loạn bộ đề không nghe tiếng nàng hồng trần đã mấy đồ hoa mắt còn vương màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ cơn thu vừa qua có lẽ không còn thấy nàng hỏi phật trong kiếp này ngày ngày gò mó tôn kính vì sao độ ta không độ nàng vì người hòa rơi hữu ý khiến nước chảy càng vô tình một thơ hồng trần đã mấy độ hoa mắt còn vương màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ phá nát cung thường biến hoa vài đồ xuân thu vừa qua có lẽ không còn thấy nàng hỏi phật trong kiếp này ngày ngày gõ mõ tung kính, vì sao độ ta không độ nàng